Nếu mọi người yêu thích video này thì nhớ thả tim và đăng ký kênh để Nguyễn Thông có động lực sản xuất video tiếp theo nhé. Nguyễn Thông trân trọng cảm ơn.